của à, dự án sau này ở đây sẽ là một cái cổng rất là lớn nha chị cái cổng rất là lớn để tên là Zai River Country One của dự án Zai à, Gai Nhà Bè và bây giờ là em dẫn chị vào à, trục chính của dự án và mình tham quan Nhà biệt thự biệt thự à, song lập 10 nhân 20 ừ. nói đến à, cái căn biệt thự song lập 10 20 này thì thiết kế gồm một trệt hai lầu ừ. và một áp mái ha Ừ, đây dạ. một trệt hai lầu và một đáp mái. Đây cái này là căn gì? Căn này như đang đối diện mặt mình là căn gì? Đây là căn biệt thự 10 nhân 20. Rồi. Và được uh, được cái là ở bên này là thiết kế là hai mặt tiền trước sau hết. Ừ. Mặt sau thì nó để có cổng phụ đi ra. Ừ. Và mặt trước là coi như là mặt tiền bên trong gọi là khom bao. Thì bên trong như vậy thì nó sẽ là Đâu đây cái này là mặt trước hay mặt sau? Mặt sau à? Ừ thể nào mẹ đây, mình không sau. thấy ờ, đằng trước mặt của nó đằng trước dạ đúng rồi đây là mặt sau dạ gọi là không bao ạ xe cổ để bên trong hết và bên à, ngoài này thì à, gọi là mặt sau thì mình có thể gọi là lối đi bộ làm như vậy thì sẽ quản lý rất là dễ dàng luôn chị đúng rồi, À, tất cả xe rồi tất cả những cái tài sản này nọ mọi thứ thì sẽ được không bao bên trong đối với cái căn à, song lập 10 x 20 này thì sẽ là song lập thì chừa một bên hông ừ. 2 mét À này, thì cái dãy mà nhà phố là chỉ có đúng dãy này thôi đúng không? Dạ chính xác Dãy mặt sau này nữa, bên này nữa À dạ, à, đằng kia có shop house à? Dạ, shop house và nhà ờ, đó luôn chị Bên đó là shop house và nhà phố luôn ạ à. Đằng đấy shop house, nhà phố giống hết đây đúng không? Dạ đúng rồi Thì uh, mình có thể chọn có lối bên kia thì không cái vướng được dây điện ừ, rồi. rồi, bây giờ thì bây giờ mình vào xem cái căn uh, biệt thự 10 x 20 phải không? thì uh, 10 20 thì chị nhìn thấy là hai căn nó sẽ là liền nhau ừ. nó nó nó đôi nó nó sát áp sát nhau và nó chừa là à, mỗi bên 2 mét ừ. nên nó là khoảng không của hai nhà mỗi bên chừa 2 mét trở thành một cái sân vườn rất là thoáng Dạ, bằng nhau hết toàn bộ ạ. À. Cái đó căn góc còn cái đây là căn thường. Dạ, căn góc thì nó được cái sân vườn rộng hơn một tí xíu thôi nhưng mà thực chất ở đây cũng đều là sân vườn là hai mét hết toàn bộ này. giờ hiện nay giá là bao nhiêu? Giá tốt nhất thị trường là bao nhiêu? Giá tốt nhất thị trường những căn trong này rơi vào tầm khoảng 25 đến 25 tỷ rưỡi. là giá tốt nhất thị trường Đây là mặt tiền chính của cái căn 10 x 20 nha chị Đây là biệt thự song lập nha chị à, Thiết kế à, là một đẹp ờ, hai lầu và bên kia là áp mái đấy chị ạ Thì ở đây là giống như là hai căn thiết kế uh, sát nhau và là song lập uh, gọi là sát nhau rồi bây giờ là em sẽ giới thiệu cho chị cái đây là lớp hau cái lớp hau này là một đặc kỳ trong một cái phân khu trong này nó có a 30 31 và ba hai thì có khoảng hơn 300 căn nhà thì khoảng 200 căn nhà sẽ sử dụng một cái lớp hậu rất là lớn đẹp quá à. trong cái lớp hậu này thì sẽ có là hồ bơi nè sân tennis nè ừ. phòng tập gym và có một cái hầm rượu lưới đất luôn nên nó là này mua là đúng rồi đấy đó đi phóng xe đi từ đây về tí mình phóng ừ. xe đây bây giờ mình sẽ à, vào à, xem trực tiếp cái lớp house này nha trong cái lớp house này thì nó có đầy đủ hết tất cả những cái tiện ích luôn và ở đây thì khi mà gia chủ mà sở hữu trong này thì sử sử dụng gọi là free tất cả cái tiện ích này dạ dạ được dạ, dạ được dạ được đấy thì uh, chị thấy đâu phải là một club house nhỏ đâu tùy có khoảng mấy chục nhà thôi nhưng mà có một club house rất là lớn luôn và ở đây thì trong này có mấy cái này có mấy club house dạ có tầm khoảng 3 club house lớn và có những cái công viên nhỏ nữa nó tùy, theo khu dạ đúng rồi khoảng như vậy thì ở đây thì tất cả những cái cây xanh nè những cái bao nhiêu à, để em sẽ chi tiết lại nó rơi vào khoảng mười mấy ngàn một mét vuông dạ đây à, khi mà quý anh chị mà À, sở hữu ở đây á nếu mà không không cần chạy xe thì mình sẽ có những cái xe cúc kích như vậy nè ừ. nó sẽ đưa với anh quý anh chị đi dạo bội ven sông hay là đây thì à, ngoài à, những cái tiện ích như vậy thì có những cái công viên ở đây nó sẽ có công viên bốn mùa xuân hạ thu đông thì mỗi mùa nó sẽ có một sắc hoa khác nhau chủ đầu tư này họ họ rất là tinh tế ở vấn đề đó và giống như trẻ em thì được à, vui chơi à, có một cái công viên cát rất là nhiều